Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất lấy làm cảm kích vì anh em đã xem video clip này Đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khán giả đã gửi tới tôi những phần quà thông qua hình thức donate Tôi xin được cảm ơn các anh em Anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em Đặng Minh Trung, anh em Trần Đức Trung, anh em Nguyễn Nhật Linh và anh em Đặng Tấn Thành Bên cạnh đó tôi xin được cảm ơn các anh em đã donate cho tôi qua hình thức Super Chat ở trên Youtube Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung, anh em An Dương, anh em Đinh Việt Phú, anh em Trần Mạnh, anh em Phi Phan, anh em Quang Trần, anh em Tài Nguyễn, anh em Tuấn Vũ, anh em Trần Dương và anh em Vũ Trọng Hay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng xin được cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Trong cái khoảng thời gian mà tôi nghỉ ra clip thì cũng đã có rất nhiều anh em gia hạn hội viên ở trên kênh và cũng có những anh em là đăng ký hội viên mới. Vì khoảng thời gian dài mà tôi không ra clip Chính vì thế là tôi không thể cập nhật hàng ngày các anh em mà gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên được Chính vì một cái danh sách rất dài nên là xin phép các anh em hôm nay cho tôi không cảm ơn từng người anh em nhé Thay vào đó tôi sẽ để một cái bảng danh sách các anh em đăng ký hội viên mới cũng như là gia hạn hội viên Chèn vào cái đoạn đầu video thay cho lời cảm ơn của tôi tới các anh em Xin cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ tôi Cảm ơn anh em rất nhiều cái video clip hàng ngày ấy, là tôi sẽ cảm ơn từng anh em một Nhưng mà hôm nay thì tôi chỉ hiện cái danh sách lên thôi anh em nhé Và bắt đầu từ cái video clip sau thì tôi sẽ đọc tên từng người Các anh em gia hạn mới hay là các anh em đăng ký hội viên mới Thì tôi sẽ gửi lời cảm ơn ở trong video bằng cách đọc tên từng anh em một anh em nhé Và để làm được cái điều đó thì bắt đầu từ ngày mai ra clip Cái việc ra clip nó sẽ đều đặn nha anh em nhá <laughs> Anh em cứ tin ở tôi Cảm ơn anh em rất nhiều Và ngày hôm nay ở trong clip này thì đây sẽ là clip đầu tiên của cái meta mới Đấy, tôi với anh em sẽ cùng khám phá xem meta mới này nó chơi nó như thế nào anh em nhá Xem nó có cái đội hình nào nó khỏe, hay ho không Tôi thực ra là cái thời gian mà vừa tôi đi đẻ tôi ở trong bệnh viện thấy anh em update xong anh em chơi ầm ầm Tôi nói chung là tôi cũng hàm lắm nhưng mà tôi không chơi được Đấy, không có thời gian nghiên cứu Thì tôi cũng chỉ có như là chat với một số anh em đã chơi rồi thôi để xem là là cái đội hình nào mạnh đấy tôi cũng có rất nhiều thắc mắc cho con tướng mới thì trong cái video clip đầu tiên ở trong meta mới này tôi cũng rất muốn là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá xem con tướng mới nó khỏe không đấy, nó có mạnh không và nó hợp phù hợp với cái đội hình nào thực ra có nhiều anh em là cũng ra được những cái đội hình nó cũng khá là hay ho rồi theo tôi được biết thì cái đội hình 6 Glacier kẹp với cả bốn hóa đá thì nó cũng rất khỏe không biết là anh em ở đây anh em thử hết chưa Đấy anh em có thể là anh em thử cái bộ đấy cũng được Nhá anh em nhá Đấy, tôi được các anh em mà chơi trước anh em nói chỉ cho là như thế đấy chứ còn tôi thì thực ra đây nó là cái trận đấu mà phải nói thật với anh em là đây là cái trận đấu đầu tiên trong beta mới luôn tức là tôi chưa chơi một trận nào cả đấy tôi tôi cũng chưa biết là chơi cái gì nhá anh em nhá có cái bộ sầu hoa đá ờ cũng được để xem là có chơi được không đấy đó ờ, thì nói chung ấy là đầu game đấy. Úi rồi ôi ra là con gấu. Nói chung là đầu game ấy thì cứ chơi như bình thường thôi, cũng không hẳn là phải ép theo cái bộ gì cả anh em nhá. Cũng không phải là mua trước ờ, uh, 6 đá vào. Đấy, cứ bình tĩnh. Chơi nào cho nó mạnh đánh chuỗi thắng được là được. Bình tĩnh nhá. Để xem là chơi cái gì. Tôi thì lúc nào cũng thế Anh em thấy là meta nào ra cái con tướng mới ấy, Là tôi rất là thích là chơi theo cái kiểu là Tướng mới kẹp với cả gót sáu đỏ Đấy, thế nên là anh em quen với cái việc đấy rồi Nên là trong những cái video clip mà test tướng mới là thường là tôi sẽ chơi sáu đỏ kẹp với tướng mới Rồi kẹp gót Đấy, nhưng mà cái con tướng mới thì uh, anh em cũng biết là cái con tướng mới nó lại không có skill cooldown Đấy, nó không không không có mất mana Nó chuyên về đánh tay thôi Tức là nó không hề bắn trưởng nhá Đấy, nên là kết hợp với cả gót thì cũng phải tính toán Ui, thua à? Không, không, không, còn hai con Uzo đánh trượt <laughs> Được quá nhờ Hay quá Kể ra mà quả đấy mà gấu đá chết ý là có khi là thua đấy Mà ăn được Gấu đá nó lăn một phát Cái cái đam của con gấu đá nó là hai cái đá nó lăn qua Đam nó gấp đôi đấy Một đường đá lăn qua là mất một lần đam hai cái cái viên đá nó lăn cùng một con ấy thì nó sẽ gấp đôi đường đam rất khỏe gấu đá đầu game là khỏe đấy yên tâm đánh chuỗi thắng rồi Mặc dù là cái đồ ở trận này thì nói thật là hơi khèo Bởi vì là là là, là tôi bị ấn nhầm Đoạn đầu tôi uh, có chọn cái viên ngọc sớm Do là nó bị ấn nhầm anh em ạ Ở cái round đầu tiên ấy là tôi lấy đồ là Nó bị mid click Đấy, click chuột là bị trượt nên là nó trúng vào cái chỗ lấy đồ <laughs> nên là anh em đấy là giải thích tại sao mà nó lại là cái giáp xoay chứ thực ra là là không phải là vì là tôi lấy giáp xoay đâu anh em ạ mà nó, nó lấy cái viên ngọc máu từ đầu đấy cay thế chứ lại chưa tôi chả bao giờ tôi lấy cái dốc xoay rồi mà tôi đánh chuỗi thắng đầu game cả điền thế chứ lại mất chuỗi rồi rồi không sao thường là nó sẽ là cái bờ linh hoặc là cái bờ xét anh em ạ nếu mà không có hai cái món đồ đấy thì nó chỉ có còn là cái chén thánh thôi chứ còn không ai ghép cái cái cái giáp xoay đấy, giáp xoay thường là nó lựa chọn đồ tím là thứ ba cơ đấy nó cứ phải là bờ linh là đầu tiên xong rồi là đến một cái món đồ gây đam đấy chứ còn món đồ thủ thường là tôi sẽ lấy thứ ba chứ tôi không bao giờ tôi lấy đầu tiên trận <laughs> này lấy đầu tiên là vì là ấn nhầm anh em nhá chứ có nhiều anh em sẽ thắc mắc rồi ok tôi sẽ hướng tới là cái bộ gót đỏ vừa lấy tôi có chia sẻ với anh em là mặc dù ấy là cái con tướng mới ấy, cái con uh, gì nhỉ spirit line đúng không line spirit ui đây có anh em có anh em fan kênh đi rồi real hay fake À, hỏi Tuấn Cơm real hay fake à? Real hay fake thì còn lâu mới nói <laughs> Real hay fake còn lâu mới nói anh em nhé Đoán xem Anh em cho anh em đoán Đấy Đây rồi, uh, được đấy, được đấy, con này được Nhưng mà không không có ma lăng Vấn đề là không có ma lăng Con này nó phải có ma lăng cơ Heaven Bomber lên được 2 sao nhưng mà lại không có Blink thì cũng rất là khó chơi đấy nhá. Không không không đánh được chuỗi thắng hoàn toàn đâu. Nó phải có cái Blink thì nó mới đánh được chuỗi thắng hoàn toàn cơ. Ok. Tôi đang nói dở là là vừa nãy tôi có chia sẻ là tôi hướng đến cái bộ gót đỏ. Đấy, mặc dù là cái con tướng mới ấy, nó kẹp cái bộ uh, gót 6 đỏ thì nó không có được giảm cooldown của cái skill do tướng mới là nó không có mana, nó không dùng trưởng bằng cách là là, là hồi mana bắn trường Đấy mà nó toàn là những cái skill bắn tay thôi Nhưng mà trong cái kỹ năng bị động của con Light, Light Spirit Nó có một cái uh, khả năng đấy chính là uh, Những cái con tướng khác ấy Mà nó có cái khả năng khống chế Thì nó sẽ được gây thêm một cái lượng đam thuần Đến từ cái bóng Đấy và gây là hai lần cơ Tức là hai lần gây đam Đấy Nên là nếu mà con nào mà dính cái những cái trưởng mà Mà có stun Đấy, có stun, có khống chế, có silent thì nó sẽ được gây thêm hai lần đam thuần nữa. Nó rất khỏe. Đấy, và tôi có một cái ý tưởng là chúng ta thử test với cái con God of War xem sao anh em nhá. Thử test với cái con God of War xem sao. Úi rồi. Phan <laughs> bê tông nhé, pro. À, ờ, úi rồi. Quý hóa quá lại gặp gặp Phan bê tông anh em ạ. <laughs> được đấy nhờ. Đỡ mệt anh em ạ tôi là tôi chỉ muốn vào những cái trận đấu mà gặp fan bê tông thôi chứ tôi không vào những cái muốn vào những cái trận đấu mà uh, toàn mấy cái thằng hater với anti fan đâu anh em ạ mấy cái thằng trẻ trâu chơi thua cay còn đòi gặp ở ngoài đời để dạy cho tôi bài học ôi ôi sợ quá mấy cháu coi như là không coi như là ăn được ở trong game thế là coi như là quyết tâm là ăn ở ngoài đời <laughs> dã man anh em ạ à. đấy thế mà còn vẫn tự nhận là người lớn ok ok ok mà tôi nếu hiểu sao Nó không thích tôi, nó ghét tôi mà Clip đéo là cũng xem anh em ạ Đớp rồi từ từng chữ một Đấy, có khi là đôi cái đoạn này này tôi nói là nó cũng đang xem đấy Đấy, gặp nhá thì thì thì hỏi thì bảo đéo biết thằng tuấn cơ mà thằng đéo nào thế nhưng mà lại biết tôi là kiến trúc sư ảo lòi <laughs> thế mới biết là trong cuộc sống luôn có những cái thể loại hãm lìn chuyên coi như là là chọc phá chúng ta để cho cảm xúc của chúng ta nó bị chìm xuống đấy mà khi mà chúng ta bận tâm đến những cái thể loại đấy thì chúng ta sẽ chả làm được cái việc gì cả nhân tiện đây tôi cũng xin phép các anh em được nhắn gửi tới mấy cái thằng hater và sau đây là lời nhắn của tôi kệ mẹ chúng mày đéo ai quan tâm xem được thì xem không xem thì cút nhá thế thôi anh em ạ <laughs> ok rồi chúng ta sẽ đến với cả trận đấu ngày hôm nay và tôi cũng xin nói trước với các anh em là uh, trong cái trận đấu này tôi test thôi Tôi test đội hình thôi Tôi uh, test cái con tướng mới thôi Chứ nó cũng chẳng phải là meta gì Đấy Luôn có những cái lời nhắc nhở trước mỗi clip Đấy là trận đấu nào Mà tôi uh, Thế thì phải đấm sấp mặt idol luôn cơ Úi rồi Có phải nói đấm tôi không nhở <clears throat> Được thôi Anh em đấm được thì cứ đấm <laughs> Tôi có ngại đâu Tôi có ngại đâu Tôi chỉ ngại nhất là không đấm được lại hẹn gặp ở ngoài đời để đấm gì vừa <laughs> ôi Dã man thật sự Trận này đã đánh test meta mà Đấy meta tôi còn chưa chơi Thế mà anh em cứ đòi ăn tôi Dã man thật sự luôn đấy Meta đây là trận đầu tiên trong meta luôn Đấy Thế mà mà mà mà xong rồi ừ, anh em cứ đòi đấm tôi <laughs> Quá đáng sợ <clears throat> tôi là tôi chỉ muốn là test meta thôi xin nhắc lại nữa nhá là đây là cái đội hình mà thử chơi thử chứ còn không mạnh đâu để anh em có thể là spam ở trong rank đâu đấy cái đội hình nào mà tôi bảo chơi được có nghĩa là chơi được còn những cái đội hình nào mà tôi bảo là tôi chỉ test làm content thôi thì nó là làm content đấy anh em đấy anh em phải hiểu được cái vấn đề đấy ui hai cầu đá này ơ ờ, hay thôi hay là quay xe nhở hai gấu đá rồi Chơi quái gì gót đỏ gót ở vua nữa nhở Chơi này đi, đi đi đi Quay xe thôi anh em Quay xe thôi Đây này Lên 7 là kẹp được vào hai gấu rồi Thôi bán gót ở vua đi Không chơi nữa đâu Bởi vì cái cái cái trận đấu này này cái cái con đường mà nó mở lắm con đường này nó mở lắm nó mở rộng nó rất sáng ở đây anh em thấy là ở đây có hai quả trứng rồi là tôi có thể đập bất cứ con nào đấy gấu mết ra một con nữa là đập được rồi thôi từ từ anh em nhá cái này là nó phải quay xe anh em ạ Quay xe quay xe quay xe Đây nó là cái độ này Chơi vẫn như bình thường anh em nhá Nó chỉ khác một chút là tí nữa chúng ta kèm cái con con con tường mới thôi Đấy anh em thấy không nó phải linh hoạt vào Bảo là gót đỏ đầu game nhưng mà không <laughs> Sẵn sàng là quay xe khi mà chúng ta có dấu hiệu Anh em nhá, đây rồi Có dấu hiệu là chúng ta sẽ phải quay xe Kệ thôi, bây giờ giữ máu là chủ yếu anh em ạ ra gấu rồi thì nói chung ấy là tiền không thành vấn đề đâu Bây giờ nó thọt nhưng mà tí nữa thì nó lại khác đấy anh em Bởi vì những con gấu anh em cứ cảm tưởng một con nó sinh ra nó là nó là ba tiền rồi đấy Là chúng ta đã được ba tiền rồi Đấy Và cứ cái đà này đến lết game thì rồi nó cũng sẽ lại là nhiều tiền nhất thôi Chơi gấu này nó sướng ở cái chỗ đấy đấy, Chúng ta coi như là chúng ta không phải làm gì cả Đấy Chúng ta không phải làm gì cả Chúng ta sẽ có được ừ, cái lượng tiền lớn để chúng ta chơi Chơi rất dễ ra ờ, gấu nào cũng được nhá ra gấu nào cũng được ra gấu uh, mết gấu assassin gấu đá đều chơi được hết tất cả nó đều chơi được khỏe chưa này ui gấu đá mà kẹp với cả con mèo thì khỏe lắm anh em ạ mặc dù thế nhưng mà bởi vì là hiện tại là tôi vẫn chưa có hai sao đấy nên là tôi vẫn đang khá yếu à, gặp một người là đang chơi uh, saman à ui gấu đá lên hai sao rồi này hay quá rồi Sớm muộn gì thì rồi nó cũng sẽ lên hay sao hết thôi anh em Tôi còn có trứng ở đây mà tôi ngại gì đâu Ok anh em nhá Rồi tôi sẽ chuyển qua Anh em biết tôi chơi bộ gì không Tôi có một cái ý tưởng này Đấy tôi trình bày với anh em luôn Là anh em thấy cái con từng mới đúng không Con uh, con con con con gì nhỉ Con Spirit Light. ấy Light Spirit nó có cái khả năng ở trong cái ờ, skill bị động của nó ấy Là khi mà có khống chế đúng không Đấy cứ có khống chế thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng có cái bóng Để gây thêm hai lần cái lượng đam thuần Đấy Thì bây giờ tôi đang có một cái ý tưởng như này Anh em xem là nó có có hay không Đấy làm content Đấy chính là nếu mà tôi bây giờ tôi kết hợp Với cả 9m thì sao Ờ cũng được đấy nhỏ anh em nhỏ Cái bộ 9m ấy Nó cũng hoa đá mà nó cũng đông cứng lại đối thủ thì không biết rằng là liệu rằng là khi mà đông cứng đối thủ lại ấy, thì nó có cái hiệu ứng của cái bóng không cái hiệu ứng của con uh, spirit line không ờ <laughs> ý tưởng được có nhỏ anh em thấy được không quá được tôi sẽ test luôn cho anh em để sau này anh em không phải thắc mắc về cái vấn đề đấy nữa nhá anh em nhá tôi uh, chơi trận này tôi chơi hẳn lên 12 con luôn ok rồi thế là tôi sẽ lấy cái con human này vào Chúng ta sẽ cố gắng lên 12 anh em nhé Thì nữa cho dồn đồ thì dồn đồ cho um, con gấu mết hoặc là con gấu bố thôi anh em ạ Rất mạnh Ủa, anh em anh em siro này là clip nào cũng xem của tôi đấy phải cảm ơn anh em cái đã Ok Rồi có Berlin Hay quá Bây giờ mới có đồ đấy Bây giờ mới có đồ để chơi đây anh em ạ Lẽ là không có đồ nên là nó hơi bị yếu một chút Rồi thôi Chơi cái bộ này là phải dồn đồ cho gấu mết Có thể là Saman không nhỉ Saman thì cũng khỏe Có gấu Saman tôi có thể chơi Saman cũng được Chơi Saman là chơi 12 con nhỉ Tầm này ra già thì mới quyết định chơi 12 ờ, con được Đối thủ ở trận này chơi nhiều Saman quá Ui cái gì này ra ra được À không không không đây là Saman Ok thôi tôi bỏ đi Trận này nhiều người chơi Saman quá rồi anh em ạ Chơi hẳn 12 con 12 con 5 rồng đi 5 rồng được không 5 rồng Ờ Vào phát bắn trưởng luôn ờ, Saman mà mà chưa kịp hóa là cũng là bay màu đấy Nếu mà vào phát bắn trưởng luôn Ui chuyện này ra nhiều gấu Saman thế Nhưng mà thôi anh em ạ Tôi không chơi đâu Chuyện này có nhiều người chơi Saman rồi Thôi cứ chơi 12 con đi Nhất trí ở chơi 12 con <clears throat> Cái bộ năm rồng nó không sợ cái bộ Saman anh em ạ Cái bộ 9m fake ý, thì nó mới sợ cái bộ Saman Chứ còn cái bộ 5 rồng 9m thì nó lại không sợ 5 dòng 9m kẹp tướng mới Anh em thấy ok không 5 dòng 9m kẹp tướng mới ở level 12 Thực ra là level 11 là đủ rồi Ờ Level 11 là đã đủ rồi đấy Nếu mà ra được con rồng 5 đô và con God uh, God of Thunder Đấy gấu đá gánh chưa kìa Được À Còn một cái nữa rất hay Bây giờ tôi mới mới mới mới nhận ra từ từ nhá, bây giờ tôi đập trứng cho con này đã này Để tôi lấy chuỗi thắng đã Tôi sẽ đập trứng cho con gấu bố, tôi lấy chuỗi thắng đã Có một cái rất hay mà tôi mới nhận ra Anh em ạ Đấy là cái con gấu đá ấy Nó cũng có cái đường kẻ chỉ của nó ấy Nó cũng gây cái hiệu ứng là stun Chính vì thế nên là nếu mà chúng ta kết hợp với cả con Light Spirit Ui, cái con này mạnh lắm đây này Anh em ơi, thế thì cái con này kẹp vào nó cũng rất là ok nhá Ở level 12 là kẹp được cả con gấu đá luôn Được không? Quá tuyệt vời anh em ạ à. Rồi chúng ta sẽ phải đánh thật là khéo để chúng ta có thể lên được 12 Đấy mà vẫn có thể câu được ra con gấu mết Ok Làm nào để chơi vừa chơi được bốn gấu ấy, vừa lên được 12 Mua nào tiết kiệm được một quyển sách nếu mà chiến thắng Nhưng mà tất nhiên là mấy cái con human của tôi nó phải sống Đấy còn human mà nó chết thì nó lại câu chuyện khác Human là phải sống thì mới có sách được cơ Hy vọng ở round này là sẽ có con sống Đứng chết, đứng chết, đứng chết, đứng chết. Được ok, ok, ok, ok. Ôi đừng đừng đừng đừng, rồi rồi ơi, vẫn không có sách anh em ạ. Cay nhở Vẫn chưa có sách. Tạm thời gấu bố lên được hai sao, gấu tổ lên được hai sao là gánh luôn. Ui đây là đây là đây là anh em này. Human đây này. Mà chưa ra già. Chưa ra con già mà round này thì có tới ba con là cần phải mua. Rồi Chúng ta sẽ tích human vào thôi anh em Phải có đủ 6 human Đủ 6 human từ từ đã Mấy cái con wizard từ từ đã anh em ạ 6 human để lên uh, Lên được 12 Tích sách sớm không tí nữa bọn nó mạnh là chúng ta không lấy được sách đâu Là cuối cùng là chỉ sống mỗi là con gấu bố thôi Thì cũng hơi khó để có thể lên được 12 Ui rồi thật chết rồi Quả này liệu, liệu, liệu có thua không nhở Chết rồi bọn này nó bật khiên khỏe quá Ui tôi chết rồi Ui thua thua không thua không thua không Ui À được được được được được được Hay quá Ui rồi được quá Được đấy nhở, Có chuối Rồi Bây giờ là là chỉ là là hy vọng là gặp lại cái thằng có chuỗi kia thôi Để tôi cắt chuỗi nó anh em ơi Rao quái 5 human Thiếu một con Một con human nữa thôi anh em ạ Roll kiếm 6 human nào À đây rồi Ok Up cấp lên 8 luôn Rồi làm thời bỏ con gấu ra đã Như này chắc ăn được đấy nhở Ăn nổi không Toàn một sao hai con gấu liệu có gánh được không này Cái con gấu bố bây giờ ấy, được cái là nó vào là nó nó có ba cái stack luôn anh em ạ. Tức là nó có thể tung được ba trưởng một lúc luôn. Đấy chứ chúng ta không đợi uh, không không không phải đợi. Không có đợi để để tích stack để có thể là tung được cả ba trưởng. Bây giờ là vào cái là bắn ba trưởng luôn. Khá là khỏe. Gấu cụ bây giờ thì nó có cái đặc điểm là nó càn lướt ở cái giai đoạn đầu của rao đầu ấy thì nó khỏe. Đấy nhưng mà có có không phải là là nó khỏe hơn cái con cũ đâu nha anh em nhá mà update như này ấy, là nó sẽ nó sẽ yếu hơn cái con gấu cụ cũ đấy ở late game ấy cái con gấu gấu cụ cũ ấy thì khi mà nó còn một mình nó thì nó có thể là chìm lướt được đấy nó có thể là chìm xuống và nó có thể là bất tử câu kéo thời gian để chúng ta mạnh hơn chúng ta mạnh hơn rồi chúng ta chiến thắng nhưng mà ở trong cái meta mới này khi mà sau khi update thì cái con gấu cụ này nó bị một cái là mỗi lần nó tung trưởng ấy là nó bị nó tính là mất một stack. Đấy. Mặc dù là vào trong game, vào trong rao đấu thì chúng ta có full stack, đấy có ba cái cái dấu chấm ở trên đầu. Tung được ba cái cái trưởng của nó luôn. Nhưng mà mỗi lần tung trưởng là nó sẽ bị mất một stack. Đấy nếu mà khi mà nó chỉ còn một mình ấy thì cứ một thời gian sau là khi mà đã hết trưởng ấy tung ra hết tất cả các cái trưởng rồi thì là nó sẽ hết nó sẽ không còn cái stack nào nữa và nó chỉ còn có mỗi một cái trưởng duy nhất là cái trưởng là bắn giáp mà thôi đấy chứ còn nó không còn có những cái trưởng ngụp lặn hay là cái trưởng lướt nữa đấy nên là cái con này thực ra là nếu mà nói là về cái sức mạnh so với con cũ ấy thì thực ra là nó sẽ yếu hơn nó sẽ không mạnh bằng đâu nó chỉ giúp ở trong cái giai đoạn đầu game thôi còn bảo là sinh tồn thì chắc chắn là nó sẽ không sinh tồn bằng cái con cũ rồi <clears throat> Nhưng mà không sao Chúng ta kết hợp Nó chỉ là diễn viên phụ thôi Tí nữa tôi dồn đồ cho gấu mết đấy mà gấu mết ra hai sao tôi sẽ dồn đồ cho gấu mết Con gấu mết nó sẽ là cái con mà đóng vai trò là con tướng chính Ở trong trận đấu này nó Bình thường thì trước đây là chúng ta cũng có thể là chơi gấu tổ này mà nhiều đồ tăng ấy là có thể chơi con gấu tổ này Và bây giờ nó yếu rồi anh em ạ Đấy, con gấu tổ này bây giờ yếu hơn nhiều ấy so với ngày trước Đấy, ngụp lặn một lúc là nó không ngụp được nữa đâu Ok, mất chuỗi thằng Clyde Nói chung là bộ Clyde bây giờ nó cũng rất là tín à, Đây rồi, ui, đợi mãi anh em ạ <clears throat> Đợi mãi, đây rồi Đấy, đồ là sẽ phải dồn cho con này anh em nhá Chứ không phải dồn cho con con gấu tổ đâu Bây giờ là phải dồn cho con gấu hết Đấy 5 rồng 5 rồng 9m kẹp với cả hai gấu thôi ba gấu 5 dòng 9m kẹp 3 gấu kẹp với cả Light Spirit vẫn đủ đúng không? Tôi nghĩ là vẫn đủ, tôi tính là vẫn đủ. 5 dòng 9m là chỉ có chơi ở level 11 là 5 dòng 9m được rồi. 5 dòng 9m kẹp với cả hai gót là ở level 11. Vậy là level 12. Chỉ kẹp được thêm ờ uh, Tức là không chơi một là chơi 5 dòng, hai là chỉ là chơi 9 m thôi. Không đủ, không đủ slot Tôi tính lại rồi Ui đây rồi anh em ơi <clears throat> Nhân vật chính rồi nhưng mà chưa có đủ 9 mét Bán ngoài đi Tí nữa là sẽ phải bán đấy, không đủ Tôi tính rồi, không đủ slot đâu Những con nào lên được hai sao thì vứt bớt đi này Rồi Chưa ra già Chưa ra già ra Chưa ra rớt Chưa ra rồng 5 đô Còn thiếu ba con nữa ba con mét nữa ba con mết nữa chúng ta sẽ đủ bộ đấy ok đồ thì cứ dồn như con này đó Greater Tôi không hiểu sao bọn Greater này nhá Ở trong meta mới thì đúng là nó cũng mạnh rồi Nhưng mà sau khi ờ, update ý, nó lại càng mạnh hơn anh em ạ Càng nhiều người chơi hơn Nó không không chưa biết lý do Đấy nhưng mà tôi thấy cái thống kê ở, ở trang fanpage của nhà phát hành ấy Là cái bọn Greater nó đang là top 1 đấy tier one luôn đấy về cái tỷ lệ thắng là nhiều nhất cũng như là nhiều người chọn chơi nhất thì chắc là nó cũng phải có lý do nào đấy à, mà tôi cũng chưa biết bởi vì thực ra tôi cũng mới vọc vào cái meta này thôi anh em nào mà biết cái lý do anh em có thể comment cho tôi biết nhá anh em thử gợi ý cho tôi xem là tại sao mà người ta lại chơi nhiều cái bộ này đến như thế nhá <clears throat> Gladiator không những chơi nhiều mà cái tỷ lệ thắng nó cũng rất cao Tỷ lệ chọn cao nhưng mà tỷ lệ thắng cao thì đồng nghĩa với việc là nó tự nhiên nó mạnh lên Hay là có một cái bắp ngầm nhỉ Tôi đọc cái uh, update thì tôi cũng chưa có thấy một cái cái cái cái cái gì mà nó là bắp thêm cho cái bộ Greater này cả Hay là bất cứ một con tướng nào mà nó thuộc cái bộ Greater mà có thể chơi được ở trong bộ Greater này cả Ờ Thế mà lại có, có rất nhiều người chọn và cái tỷ lệ thắng rất cao Ừ không thể nào mà có thể là tự nhiên nó lại như thế được Nó phải có lý do Đấy, có lý do gì thì cũng chưa biết Tôi chưa biết Còn có thể là anh em biết rồi <laughs> Thì anh em có thể là anh em Comment cho tôi biết <clears throat> Để tôi xem là Tại sao Lý do gì nhỉ Ảo à, thật đấy Quá lạ luôn Lý do gì mà cái bộ Greater tự nhiên lại, lại cái phần trăm thắng của nó lại cao như thế Đấy mà cách đây khoảng hai ba mùa thôi À không, hai ba mùa thì nói hơi dài quá Chắc là mùa trước Thì cái bộ Greater thực ra là cũng có rất nhiều người chọn để chơi đấy nhưng mà anh em nhìn cái tỷ lệ thắng của nó xem Tỷ lệ thắng ở cái mùa trước ờ, Nói chung là thấp lắm Tôi không nhớ là bao nhiêu nhưng mà cái ờ, cái cái cái cái gọi là hạng trung bình mà khi mà chơi của Yotter ấy tôi nhớ là nó là 4.2. Đấy tức là đánh chỉ toàn có từ 4 top 4 trở xuống thôi, rất thấp. Nhưng mà sang ngày meta này thì tự nhiên nó lại mạnh quá tôi ờ, nghĩ là nó mạnh lên đấy cái bộ đấy nó mạnh lên chứ không phải là là, là, là anh em tự nhiên anh em đánh hay không nói thế thì hơi vô lý một hai người đánh hay lên thì không nói làm gì nhưng mà đây ờ, tất cả đều đánh hay thì <laughs> nó lại hơi có gì đấy nó lại hơi sai <clears throat> đấy, anh em thấy cái bộ này vẫn tín đấy chứ 6 mét vẫn tín đấy chứ đúng không ui mảnh linh hồn à đồ hơi lởm nhỉ rơi cái gì ra sang không rơi rơi cái mảnh linh hồn đấy Rơi cái món đồ cam sang là đã thấy sướng rồi Nhưng mà lại rơi cái mảnh linh hồn lại không dùng được Mảnh linh hồn này cho con nào Trận này tôi sẽ cố gắng lên 12 luôn anh em nhá Không phải là 11 đâu Nó sẽ là 12 đấy Rồi lên được 11 thì cho online spirit vào thôi Ok <clears throat> Trận này sẽ cố gắng đánh ở 12 để chúng ta test thử cái đóng đá của bộ 9m xem là nó có cái hiệu ứng của cái skill bị động của Light Spirit không Đấy Và bây giờ thì thực ra là cũng có những cái hiệu ứng khống chế của con gấu đá rồi Gấu đá mà giết người mà lăn được liên tục thì chắc là cái hiệu ứng bóng của cái con Light Spirit này nó sẽ hiện lên liên tục ấy Mà một cái kẻ ke thôi nhá Một cái kẻ ke của con gấu đá này Là cái sức mạnh của nó là nó kẻ một phát là được một đường đúng không nó, nó có hai đường đấy nó kẻ một phát là một đường là nó đã được là hiệu ứng là hai lần chém từ cái bóng rồi hai lần chém từ cái bóng của Light, Light Spirit mà đây là nó, có tận hai đường tôi cũng không biết là khi mà hai cái đường này nó lướt vào một con thì liệu rằng nó sẽ là bốn cái bóng không nhưng mà như thế thì nó nó bá lắm nhở <laughs> rồi để xem nào đâu gấu đá tung trưởng hơi chậm đấy ui anh em ơi có kẻ ke có kẻ ke là có bóng hiện lên nhưng mà đối thủ chết nhanh quá chưa kịp nhìn <laughs> đợi đấy rau sau <clears throat> làm lại làm lại làm lại làm lại biết đâu cái con này nó kẻ một phát nó nó nó nó, nó được là cái bóng nó nhân đôi lên đúng không nhân đôi cái bóng lên có nghĩa là một đường của nó là, là tới 4 phát chém từ cái bóng ui thế thì sức mạnh kinh quá nhỉ thế thì bà lắm để tôi thử nhá anh em nhá thử phát cần thì là làm thêm một clip nữa nếu anh em yêu cầu tôi kẹp cái con này vào chơi với cả exit để xem là con này nó lướt trong cái bộ Exit ấy thì đá con này nó rất mạnh đấy cái lướt đá con này nó gần như là một lướt là chết người là coi như là, lướt được liên tục luôn kẻ ke được liên tục thì là đá nó lăn qua người liên tục thì không biết là với cái hiệu ứng của con Light Spirit nó ở trên cái cái hiệu ứng đấy thì cái sức mạnh của nó sẽ như nào nên nhớ là đây nó là cái cái, cái đam đến từ cái bóng nó là đam uh, sát thương là sát thương chuẩn anh em nhé <clears throat> rất là kinh khủng ấy Ủa, nói chung là không kịp làm gì thì đã coi như là chết hết rồi Con gấu mết nó làm hết anh em ạ <laughs> Nhanh quá Gấu đá chưa kịp kẻ ke thì gấu mết nó đã làm hết rồi Nhưng mà thôi Có thể là, là, là trận đấu này cái con gấu đá này nó chưa phải nhân vật chính Đấy Hết anh em vào một cái clip khác là con gấu đá này Trong bộ Exit là nhân vật chính Để xem là cái sức mạnh của nó như nào Còn trận này tôi muốn là test thử xem là cái đóng đá ấy Đóng đá của 9m ấy Đấy <coughs> Rất kinh khủng đấy nhá Cái bọn 9m này sau khi nó có đủ 9m thì nó sẽ Ngoài cái việc gây đam ra thì nó có cái hiệu ứng đóng đá Mà đóng đá thì cái thời gian đóng đá nó dựa vào cái lượng đam gây ra Đấy của cái con tướng mà nó nó gây đam Đấy nó tung trưởng Đấy thì, thì, thì tôi đang tự hỏi là nếu mà bắn trưởng AOE như cái con gấu mết này Mà nó lướt qua hàng của địch Ngoài cái việc đóng đá ra Thì liệu rằng là nó sẽ có cái bóng của cái con Light Spirit Nó có hiện lên trên đầu của những cái con tướng địch không Đấy mà nếu mà nó hiện lên thì chắc chắn là nó sẽ rất là kinh khủng nhá anh em nhá Đấy sát thương thuần luôn đấy Gây sát thương thuần luôn Nếu mà chúng ta không chơi năm rồng Thì chúng ta vẫn thừa một thiếu một slot nữa Ờ Cho con thêm một con gì đấy vào Lấy con ngộ không là được này Lấy con ngộ không Kẹp vào là chúng ta có thêm 3 Metalit 3 Metalit 9m Ui ôi, 3 Metalit 9m Kẹp với cả Light Spirit Kinh <laughs> Nghe thấy là cái đội hình nó ra là rất là mạnh rồi à. Bây giờ ui, pick phát được giang luôn ạ Đội hình là cực kỳ trâu lại cực kỳ khỏe Gây đam to lại còn trâu nữa <clears throat> Ok Tôi vẫn cứ là rau quái đi cho cho human vào thôi Để kiểm sách cho anh em Đấy, cứ ra quái cho human vào kiếm sách Chúng ta sẽ lên được 12 thôi anh em ạ Bây giờ mới ra 30 mà Trận này Slowbone rồi Anh em thấy chơi gấu rất sướng Ở cái chỗ là đâu phải mua bài đâu Đấy Bài form gấu toàn gấu thôi Rất mạnh Tiền thì cứ để áp cấp rồi mà Dí lên 10 sớm bây giờ Lên 11 rồi thì chuẩn bị lên 12 thôi Đấy Sức mạnh thì bây giờ gấu mết 2 sao thì cân tất Con gấu mết 2 sao ở trong bộ mết thì nó cũng có khác gì con gấu assassin ở trong bộ 6 assassin đâu anh em Nhìn là biết là vô địch rồi <laughs> Thật Ra một cái là biết là vô địch luôn Anh em không phải thắc mắc nhiều đâu nhá Ra gấu mết hai sao xong rồi lại còn chơi ở cái bộ mết nữa thì nó là vô địch đấy Cũng như là anh em chơi cái con uh, gấu assassin ở trong bộ 6 ờ, assassin ấy Đấy, nhưng mà nếu mà chơi gấu assassin mà ở trong bộ bếp thì nó lại là dở nha anh em <laughs> Thì nó lại không vô địch được Nó chỉ là top uh, cao thôi nhưng mà không vô địch được Đấy, nhưng mà nếu mà ra gấu thì chắc chắn là top cao còn để mà vô địch thì nó sẽ phải là chơi ở trong cái cái line up của nó Thì nó mới vô địch được Đó Hay là con gấu đá nữa Quên không nhắc cái con gấu đá Gấu đá sẽ phải chơi ở trong bộ Exorcist anh em nhá Còn con gấu đá mà anh em lại chơi ở trong cái bộ uh, uh, Saman ấy Thì cũng có Cũng có chơi ở trong bộ Saman Nhưng mà nó chắc chắn là nó sẽ không phát huy được sức mạnh của con gấu đá Khi mà vào phát nó biến thành cái con khác Thế thà anh em chơi lấy cái con tôm Saman 4 đô Đấy cho vào thay con gấu đá này ngon hơn Mấy cái con như là con uh, tư tế chẳng hạn Cho vào lên được Coi như là, là, là, là những cái con nó to tiền hơn 5 đô 2 sao nó khỏe hơn chứ Ui anh em có nhìn được cái gì không Con gấu đá nó vừa lướt hai cái, cái cục đá liên tục Thế là thấy anh em nhìn thấy bóng ở trên những người con Clyde không Ui anh em ơi mạnh quá Đấy anh em bảo mết được không chơi được Clyde nhưng bây giờ mết chơi được rồi đấy Mết này là là bây giờ là có Light Spirit là đấm được bọn cửa Light như con luôn Cứ có Light Spirit là ăn được Khỏe quá nhở Đây rồi Hút máu Hút máu, hút máu anh em ạ Lấy hút máu cuối Cho ngũ không Đồ này đồ cho ngũ không Ok Đồ đánh tay cho ngũ không thôi Đấy bây giờ dồn đồ được cho ngũ không à Đấy, ngộ không bây giờ là cũng trâu lắm rồi 2.000 máu Ở trong bộ 3 Metalit Nói chung là cái tầm này vô địch <clears throat> Rồi, bây giờ tôi sẽ sắp xếp dần để tôi ờ, chơi 9m anh em nhé Ok Đừng bảo là thua bộ ít Ồ oh. Ơ, oh, thua thật á? Không, làm gì mà thua Vẫn còn hai ba con đây mà ba meter lít sợ gì Ui, gấu bố lướt thay thế Chim rất chuẩn luôn Hay quá, bật giáp lên Tuyệt vời Ui, tôi đang có chuỗi rồi anh em ơi Khả năng là cái chuỗi này sẽ không bao giờ mất Ui, rồng đấy rồi, anh em ơi Đủ bộ, đủ bộ, đủ bộ, đủ bộ Đủ bộ nhá Từ từ đã, nhưng mà làm nào lên 12 nhở Bây giờ phải lên 12 Phải lên 12 mới đủ Không được Tôi bây giờ tôi phải đợi lên 12 anh em ạ Từ từ đã từ nhá con này chơi ba meter lít thì phải có con này đúng không hơi tham anh em ạ ui ra đây tôi chết tôi rồi cái hàng chờ nhiều quá 13 giây lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi giải tán cái hàng chờ cái nào già vẫn chưa được vẫn còn một slot nữa không ổn không ổn không ổn không ổn bốn giây bán một con bán con này đi ui mày thế vẫn kịp xử lý anh em ạ mạnh quá anh em ơi bit thì chắc không có cửa rồi bit mà còn giảm 30% sát thương vật lý thì làm gì có cái cửa ăn được cái bộ 30, 3 Meteorite rồi anh em 3 Meteorite kẹp với cả mết clear nhanh lắm Rồi Ui nhưng mà thằng bên kia ăn được tôi kìa Ơ sao nó chưa biết mà nó ăn được tôi nhở Điêu thật À hóa ra nó kẹp cá vào anh em ạ à. Cũng vậy đài đấy <clears throat> Kẹp hai khống chế à nhưng mà cái cái cái bộ này nó không phải chỉ có gây đam phép đâu anh em ơi cái bộ này của tôi nó còn gây cả đam vật lý mà từ từ bình tĩnh round 35 lên 12 rồi tính chưa chưa anh em ơi đến round 35 lên 12 đấy sau round 35 là là chúng ta lên được 12 rồi ok bit nói chung là vẫn không có cửa thôi anh em tôi còn một đống máu kìa chả sợ cho lọt đến khi nào có 9m thì xem có cửa nào ăn được không Đấy Lên được 9m rồi vô tư <clears throat> Cái tầm này thì nói chung là kẹp bốn cá vào thì cũng ghê Bởi vì là bên kia nó có không chế mạnh em ạ Nó không chế mạnh quá Thôi được rồi thì cũng cũng cũng thế thôi Cũng chỉ mất có một tí máu mà Vô tư 10 máu Vô tư đi Cái con Light Spirit nó có khả năng là giảm 20% sát thương Lên kỳ thủ Nên là cứ yên tâm Rồi Ok, đây rồi. Úi dồi, anh em ơi, lên được 12 rồi này. Ok nhá. Có hàng chờ rồi, chúng ta sẽ bỏ bớt người con không cần thiết đi để cho human vào. Nhưng mà sau round này tôi vẫn chưa lên được level 12. Thế này. Thiếu đúng một quyển sách. Phải thắng một round nữa mới được. Bây giờ làm nào để, để round sau nó vẫn còn sống nhở? Round sau vẫn còn sống để round sau nữa. Round sau nó nó vẫn còn sống nhưng mà tôi phải thắng à, Tôi phải có một con human sống Để tôi có một quyển sách <laughs> Điều kiện nó hơi nhiều <clears throat> Thì cái round sau nữa chúng ta lên được 12 Thì rồi chơi 9 mét vào Có vẻ hơi khó nhỉ Làm sao để mà vừa có thể là, là Giữ được nó sống sót lại Vừa có thể chiến thắng nó được Khó quá Điều kiện hơi khó Rồi lấy đồ cho ngộ không thôi anh em ạ cho ngộ không cái uh, hút máu cuối hút máu cuối chém vừa chém nhanh vừa hút máu nhiều nói chung là thôi được rồi xong rồi đấy bây giờ cho lại cho vào như vừa nãy đó bỏ human ra tôi nghĩ là nó chưa chết ở đâu vừa lấy chúng ta vẫn còn thua đúng không vừa lấy thua nó kẹp berlin mà vẫn thua round này chắc là đánh uh, thua ít máu tí cũng được đấy <clears throat> Ui già còn chưa kịp tung trưởng anh em ạ Ơ nhưng mà trông có vẻ như là nó mất nhiều máu quá nhở Ui anh em nhìn kia gấu đá nó lướt rồi Căng thế anh em ơi Tôi chưa kịp nhìn cái gì đối thủ nó bay màu rồi Ơ lạ nhở Round trước nó vẫn còn ăn được tôi mà Round này nó bay nhanh thế nhở Có cái gì đấy nó, nó, nó, nó, nó hơn nhở Sức mạnh đội hình đâu có hơn đâu Đồ ra vừa rồi cũng chỉ lấy được thêm cái hút máu cuối thôi mà chuyển đấy nhở <laughs> Ảo rồi đấy ai có thể giải thích cho tôi được không Nói chung là à, kẹp thêm mấy con Light Spirit vào nó có nhiều cái nó cũng ảo thật Tôi là một cái người mà mới chơi nên là